thì à, cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và sử dụng dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam. Thì công ty bên em luôn đề cao phương án đó là nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín đối với khách hàng và tận tâm phục vụ cho khách hàng. Factor Việt Nam với à, phương châm chất lượng là sứ mệnh, uy tín tạo niềm tin sẽ đảm bảo là mang đến cho anh em những dòng sản phẩm tốt nhất, tối ưu nhất và mang đến cho anh em những cái sự hài lòng nhất thì à, những cái dòng sản phẩm hôm nay muốn giới thiệu đến anh em đó là những dòng sản phẩm trong một dây chuyền sản xuất ra những cửa nhôm, cửa nhựa với những cái hệ nhôm mới nhất à, được những anh em trên thị trường sử dụng phổ biến thì à, những cái dòng sản phẩm này đảm bảo cho anh em sẽ tạo ra được những cái thành phẩm đó là những cái cửa nhôm sinh pha à, thật là nhanh chóng và thật là đẹp thì uh, cái dòng sản phẩm đầu tiên em sẽ giới thiệu đến anh em đó là dòng sản phẩm máy cắt nhôm mang thương hiệu đó là Factor F500 à, ờ, đây là dòng sản phẩm ở phía sau em thì dòng sản phẩm này à, với à, công suất hoạt động đó là 6 kW trên hai đầu máy và tổng thân máy nặng khoảng từ 1 tấn 6 đến 1 tấn 8 và với lưỡi cắt đó là lưỡi cắt 5 5 500 đẩy từ dưới lên à, với ờ, thiết kế rất là chắc chắn và với những cái bệ thép rất là ừ, to đảm bảo cho anh em trong quá trình làm việc là sẽ không có bị tình trạng đó là rung lắc và lưỡi cắt bên em sử dụng là lưỡi cắt công nghệ của Nhật Bản thì đảm bảo mặt cắt của nhôm sẽ không xảy ra tình trạng đó là bị ba via, nổ nhôm hay mất nhôm và máy vẫn được thiết kế đó là hệ thống bàn điều khiển ở phía trên và được việt hóa hoàn toàn để anh em dễ dàng sử dụng trục ừ, đầu máy số 2 sẽ là đầu máy di chuyển thay vì anh em sẽ là kéo đầu máy hướng hai di chuyển như những dòng máy trên thị trường thì ở bên đây bên em là tích hợp đó là hệ thống uh, chốt quay ở đây uh, chúng ta chỉ cần di chuyển rất là đơn giản thao tác rất là nhẹ nhàng có thể di chuyển được đầu máy số 2 thì sẽ tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho anh em rất là nhiều ờ, máy đầu máy hướng hai sẽ di chuyển trên trục ray đó là trục phi 45 đảm bảo là sẽ an toàn hơn và sẽ không có bị rung lắc thì à, tổng quan về ờ, dòng máy cắt ờ, factor F500 này anh em nào muốn biết thêm ờ, chi tiết về máy thì hãy nhấp vào đường link ở phía dưới video thì em sẽ miêu tả chi tiết hơn về dòng sản phẩm này thấy được ừ, công suất của máy thì em sẽ tiến hành cắt thử một đoạn nhôm để anh em có thể là quan sát thực tế và đây là đây là thành phẩm bên em vừa cắt ra với uh, máy cắt đó là factor F500 và bên em là cắt liền hai thanh nhôm à, thì anh em có thể thấy là cái mạch bích thép này sẽ rất là to đỡ được một lúc đó là hai thanh nhôm và khi trong quá trình chúng ta cắt ấy, nó không có xảy ra tình trạng đó là bị rung lắc hay là bị kê nhôm hay là lệch nhôm gì cả thì hệ thống kẹp bích tông của máy ấy, cũng rất là chắc giữ phôi ờ, rất là an toàn cho anh em trong quá trình cắt thì ờ, với những thanh nhôm như thế này khi chúng ta cắt xong thì ờ, anh em có thể là đưa qua một cái khâu thứ hai đó là khâu dập khóa để anh em có thể làm ra những cái ờ, tay nắm cửa hoặc là những cái rãnh thoát nước cửa lùa thì đây là hệ thống đột máy đột dập thủy lực đa năng 28 dao à, hàng nhập khẩu độc quyền của công ty Factor Việt Nam sẽ dập được tất cả các hệ nhôm sinh pha à, 55 93 và các hệ à, cửa lùa thì à, sản phẩm này à, những cái à, sản phẩm này thì à, những cái con dao của nó được làm bằng à, sắt thép được tôi luyện rất là chắc chắn và rất là bền cho anh em sử dụng và con máy ờ, sau khi chúng ta đã dập được những cái ờ, khóa thì ờ, chúng ta có thể đó là thực hiện những cái thao tác tiếp theo như là anh em muốn là có những cái góc đẹp thì chúng ta có thể là sử dụng một con máy ép góc. Thì đây là dòng máy ép góc được cải tiến mới nhất của công ty Factor Việt Nam trên thị trường trên thị trường. À, đây là dòng máy của năm 2020 với bản thân máy đã được thiết kế là thân máy to và bàn điều khiển ở phía trên đều được việt hóa anh em có thể là sử dụng và những cái ờ, sản đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi ờ, đã ép thử là mặt ừ, thì ờ, một con máy cắt khi cắt ra những cái góc chuẩn thì chúng ta sẽ ép lại được những cái mặt ừ, ép nó vừa khít vừa đẹp như thế này anh em có thể là quan sát thì ờ, dòng sản phẩm ờ, máy ép gốc này là được thiết kế với những ờ, cái bệ thép đây là những cái bệ thép rất là to rất là chắc và làm hoàn toàn là thép trắng không gỉ thì đảm bảo cho anh em là trong quá trình làm việc thì cái sản phẩm này nó sẽ có tính ổn định lâu dài và một con máy không thể thiếu trong một dàn máy cắt nhôm đó là một con máy phai đầu đố và đây là dòng máy phai đầu đố thông minh của công ty Factor à, vừa có khả năng đó là thay dao nhanh và căn cử nhanh tức là anh em chỉ cần đó là thực hiện những cái thao tác trên màn điều khiển chúng ta chỉ cần đó là lấy được cái cử chính xác của nhôm chúng ta cần file rồi chúng ta thực hiện những cái công tắc ở trên đây thì tự động đít tông ở đằng sau này sẽ khóa sẽ giữ những cái cử này lại thì ờ, sẽ đảm bảo là tiết kiệm thời gian và đây là một ờ, con dao file 7 tầng ờ, của công ty Factor Việt Nam thì những cái phụ kiện đi kèm theo máy của công ty chúng tôi đều là hàng nhập khẩu nguyên chiếc cả à thì ờ, cái thay ờ, dao nhanh cũng cũng tương tự như là căn cự nhanh thì chúng ta cũng chỉ cần việc đó là bật cái ờ, nút ở trên bàn điều khiển này sau đó lấy cái cử này ra và lấy dao ở phía dưới chúng ta đã chuẩn bị sẵn ở đây chúng ta chỉ việc lấy và thay vào đây thì ở quá trình thay dao nó chỉ mất từ 3 đến 5 giây rất là tiết kiệm thời gian cho anh em và để những cái để bốn máy trên hoạt động có thể là hoạt động được thì chúng ta phải cần có một con máy nén khí và anh em có thể quan sát đây là một ờ, con máy nén khí 300 lít mang thương hiệu Buma hàng nhập khẩu của Đài Loan thì à, hoạt động với công suất rất là lớn thì đảm bảo là cung cấp đầy đủ lượng khí nén để cho dàn máy của anh em có thể là hoạt động ổn định thì uh, vừa rồi em cũng đã giới thiệu uh, sơ qua về uh, những cái máy cơ bản trong một dây chuyền sản xuất ra cửa nhôm Sinfa cao cấp chất lượng thì anh em nào muốn được trực tiếp test máy và vận hành máy thì hãy đến một trong hai cơ sở của công ty Factor Việt Nam ở ngoài miền Bắc đó là ở gần bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội còn nếu như anh em ở khu vực miền Nam thì hãy đến ở ờ, vị trí đó là gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để có thể là trực tiếp là xem máy và test máy và anh em hãy ờ, nhớ liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình hoặc liên lạc cho em like 0787 29 1188 để có thể là được hỗ trợ thêm về ờ, những cái dòng sản phẩm anh em Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ công ty chúng tôi. Cảm ơn anh em đã bất chút thời gian đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.